diện tích mình có mấy sào cái chỗ này là bốn sào bốn sào ở đây là giống lúa gì đây là nếp mộc ừ, tuyệt nếp với nếp chín mấy chín bảy chín sáu chín không chín bảy chín bảy À, rồi em là tên là Nguyễn Thị Xuân, thôn Đĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh rồi à, đi hội thảo về bên à, phụ nữ em có mang phân Sinic này về dùng thí điểm của bên tri hội phụ nữ giao cho để làm thí điểm cho tất cả các hội viên trong xã để sau này để làm thí điểm nếu rắc phân này thì đầu tiên là lúc mà đi hội thảo về rồi đấy thì lúc đấy là em rắc bón đạm rồi em bón là 4 cân đạm đầu trâu và xong em rắc là 5 cân này bây giờ là 5 cân kali với hiện tại bây giờ là bón đồng được ừ, một tuần ừ, Vâng thưa bà Dân thì khi mà mình bón với cái liều lượng là 5 cân à, đạm đầu trâu 4, 4 cân. cân đạm đầu trâu và 5 cân sinic này cho một sào lúa này à. và à, thì mình đã giảm được mấy lần thuốc trừ sâu ạ? Đây lúa này thì em chưa phun thuốc sâu chưa phun thuốc sâu, chưa phun thuốc sâu lần này chưa buôn lần nào chưa vâng um, vâng ờ, thưa thưa bà bà gì chị chị đây bà gì Trâm. bà vâng um, cũng là người ở cùng trong thôn của bà Nguyễn Thị Duân ở đây dạ. thì với cái lúa mà dùng phân Silic Tân Bắc Bắc Giang thì bà nhận xét về cái lúa này như nào? Tôi... Bà có thấy biểu hiện gì của sâu bệnh chưa? Chưa có sâu bệnh mà rất là đẹp, lá to cây cao. Vâng, lá to cây cao mà mà trong nó chưa có sâu chia gì trong trẻo chưa chưa có cái sâu bệnh gì đúng không à, và tới đây, đây thì em à, định tiếp tục là em sẽ bón thêm là khoảng 5 cân kali nữa đúng không không nha bón rồi bón, à, bón rồi, rồi, đấy, bón rồi, đủ, đủ, đủ rồi. Và cho... bây giờ là thôi không bón nữa ừ. chỉ có sắc đạ bây giờ chỉ có là phun thuốc sâu thôi phun thuốc sâu thôi sâu nếu có nếu có sâu bệnh thì mình phun vàng. còn nếu mà cứ như thế này trong trẻo thì không cần phun đúng không vâng và sau đây thì bà nhổ một dùng một khóm lúa để có kỹ để xem xem là cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó như thế nào ô có khi là nhổ vào trong này nhỉ nhổ vào lui trong này để cho máy quay quay được thôi được đưa, máy Đấy, cũng được thì cần đổ mình nhánh ở trên thôi à mở khó mà đây từ từ nhá nào một khó nào cũng được đây um, bây nhổ khóm lúa này trước hết là có thấy lặng không ạ có thấy khó, khó khó nhổ không dễ nó nhiều dễ nhiều không cho lòng ra để cho lòng ra à, bà nhận xét về cái rễ này như nào cái rễ này thì nó thành chùm ra thì nó thẳng ra thì nó sau này nó sẽ sâu ăn sâu này nó không hiện tại bây giờ thì như này còn sau thì không biết là con như nào nhưng xem đây, nó nó có đỏ ừ, ừ, mình đánh giá thứ nhất là cái rễ à, vâng bà nhận xét về cái rễ này như nào rễ của nó là rễ chùm mà rễ dài rễ dài và nhiều cái này đi theo cả một cái ừ, cụm rễ như này thì chứng tỏ là cái rễ này có tốt không ạ? Là là chuẩn đấy. Là chuẩn đấy đúng ừ. không? Vâng. Thế và à, sau đây thì ta đánh giá về cái tỷ lệ đẻ nhánh. Ở đây thì Tại vì là gieo vãi thì nó cũng không được như là cấy thành khóm. À đúng rồi. Gieo vãi đây nó chỉ là một một một một một hai nhánh thôi, một hai hạt thôi xem nó sẽ đẻ ra từ đẻ ra chứ vâng. không như là mình cấy cấy cấy khóm được cái này thì... là chỉ là một khóm để gieo vãi thành từng hạt từng hạt một vâng cái um, cái tỷ lệ đẻ nhánh ở đây thì um, bà đánh giá là cái tỷ lệ đẻ nhánh như nào thì cái Bỏ một tay ra để một tay cầm tay thôi đây tỷ lệ đẻ nhánh của nó như nào cái cái cái cái giống này thì nó đẻ nhánh là ừ, mạnh và nhanh hơn những các thứ kia vâng và cái thân lúa thì bà đánh giá thế nào nó cứng thân thân, thân nó cứng cây hơn đây là chị Đó chị chỉ cảm không thấy đeo khẩu trang rồi đang quay đang quay đeo khẩu trang vô vẩn vâng, vâng. thưa bà bà đánh giá về cái cái tỷ lệ đẻ nhánh ở đây thế nào mình cùng nhận xét nhé này cho vâng. nó nhận xét đi Thưa, thưa em à, năm 2017 đấy thì tôi cũng đã rắc phân Sinic Bắc Giang tôi thấy hiệu quả rất là tốt cây cứng mà nó ít sâu bệnh hơn mà đảm bảo cho cái ngành nông nghiệp chúng tôi là Ờ, dùng phân này nó cũng ờ, ít phải phun thuốc sâu mà rất là đảm bảo cho nông nghiệp thì cũng mong muốn làm sao ờ, công ty senic Bắc Giang sẽ cung cấp phân về cho thôn chúng tôi để dùng. Vâng. Tôi giới thiệu là tôi là chi hội phó nông dân nhé, vâng. thôn Lĩnh Mai. Vâng, chị, là tên là gì ạ? tôi tên là Trịnh Thị Nõn, à, chi hội phó nông dân thôn Lĩnh Mai ạ. Tôi cũng đã dùng phân này năm 2017 rồi ạ. Rất là tốt và hiệu quả và năng suất và cũng tránh đổ không bị đổ núa nhiều và cây rất là cứng cây mà giảm được phun thuốc sâu rất là hiệu quả cũng mong muốn làm sao công ty sẽ uh, cung cấp cái phân này về cho thôn chúng tôi vâng vâng cảm ơn công ty vâng, vâng xin à, cảm ơn vâng. vâng à, vâng thưa bà bà nhận xét về cái lúa này bây giờ mình không nhận xét cây đó mình nhận xét tiếp tục ở những cây này đây ví dụ như là cái cây đây thì à, thưa bà là bà nhận xét về cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó thế nào tôi nhận xét là ờ, nó đẻ nhánh là cũng tương đối nhiều đấy vâng. không ít mà cây cứng cây cao vâng, cây, cây trong trẻo trong trẻo dạ, vâng đây chúng tôi có thể di chuyển sang những cái cây khác ví dụ đây đây ví dụ như bào sâu này đây nó rất là trong trẻo như này trong trẻo chưa có vấn đề chưa sâu bệnh vâng chưa có biểu hiện một, của một cái sâu bệnh gì đây sâu có nhưng mà đấy. đây đấy rất là là trong trẻo vấn đề nha thôi từ từ từ để để tập trung vào video đã vâng thế và ở đây thì ờ, bà duân có nói rằng là chưa phải bơm một lần thuốc trừ sâu nào vâng. đấy và ở đây thì cái tỉ lệ bón cũng Ủa rất là ít. Để hết rồi. Vâng. Để nhai hết rồi. Vâng. Cái cái tỉ lệ uh, bón đạm lân kali cũng rất là ít. Chỉ có mà có nó, cân đầu trâu. Nó nó nó là nó là lượng lượng phân là hết ít tiền hơn là mình bón những các thứ phân kia. Vâng, phân phân thường kia. Tức là cái này nhá nó 5 cân, vâng, nó chỉ hết 60 000 mới 40.000 tiền đạm là 101 101 mới bây giờ 50.000 tiền kali nữa là 160 ruộng hiện tại 160 rồi nhưng mà ruộng bên kia là 10 cân đầu trâu 10 cân đầu trâu là hết những 101 101 vâng. mới cả 8 cân kali 80.000 nữa là 200 200 mới cả 4 cân đạm 40.000 nữa là 240 240 bên kia là rắc đầu trâu là hết 240 bên này hết có 160 160 vâng, vâng. thì là nó sẽ giảm tiểu lượng đi mất một vật ma Vâng. Đỡ đi đấy. được một phần 3 Không một phần ba trứng sang một phần ba Kia hai 240 mà bên này vâng. thì trăm sáu thì đúng là một phần vâng. Ở đây để sang đồ trứng bên cạnh cái Vâng Thế thì um, dùng dùng cái phân silic này sẽ giảm được ờ, một phần ba, một phần ba, mà chi phí đỡ mất một phần ba tiền vâng. mà cây trong trẻo và không có cái ờ, chưa có hiện tượng của sâu bệnh đấy cây rất khỏe và sau đây thì chúng ta di chuyển sang bên kia để Ừ, đối trứng vâng đây các bạn nhé trên diện tích là 4 sao và giống lúa này là giống lúa ừ, nếp 97 nếp 97 và trong ngày hôm nay ngày uh, âm lịch là ngày bao nhiêu nhỉ ngày 14 tháng 3 ngày 14 tháng 3 năm 2020 à, ờ, trong vụ ờ, chiêm xuân của năm 2020 và ngày dương lịch ngày hôm nay là ngày mùng mùng 6 tháng 4 năm 2020 20. 20. Và đây là một mô hình do Liên hiệp Phụ nữ của huyện Lương Tài phối kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang, phối kết hợp với hợp tác xã um, và chi hội hợp tác xã Lĩnh Mai và chi hội phụ nữ của thôn Lĩnh Mai, ừ. xã Quỳnh Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, xã Quảng Phú, xã Quảng Phú. Và sau đây mời các anh chị ta đi sang bên kia đi ạ. Ui, buồn sâu quá Vâng thưa các bạn là bên này diện tích là 4 sào của nhà bạn của bà Nguyễn Thị Duân à, là áp dụng là mô hình dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang và sau đây chúng ta sang với cái diện tích là không dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang mà dùng phân đầu châu để ta đối chứng. Vâng thưa các bạn là bên này là diện tích à, cũng là cái giống lúa lếp 97 của nhà bà Nguyễn Thị Duân và áp dụng phân bón đầu trâu. Đấy thì sau đây chúng tôi sẽ nhổ đối chứng một khóm lúa lên để cho à, quý vị chúng ta so sánh với cái lúa dùng phân silic Tân Bắc Bắc Giang xem à, hai cái này đối chứng như thế nào. Vâng, à, vâng đây tôi có một từ từ nhé, đợi đợi em chút. Đợi đợi đợi. Vâng, à, Theo cảm quan của chúng tôi đánh giá thì lúa ở bên này dùng phân đầu trâu cũng rất là tốt Cũng không tốt, cũng có thể là cảm nhận ban đầu không kém bên kia Rồi. Dạ. Phải không ạ? Bà cảm nhận thế nào? Tôi cảm nhận là cũng không kém bên kia nhưng cây nó không được óng như là bón phân Sonic À, vâng Và sau đây thì mời bà dân bà nhổ dùng tôi một cây ạ Không, nhổ cây khác đi cây khác. sao? Không, tức là mình nhổ trực tiếp chứ không không đấy Cây nào cũng được từ từ từ từ từ từ Ba nhổ cây núa này bà cảm nhận như thế nào? Cây này thì giỏ nó dễ hơn bên kia Giỏ dễ hơn Mà vàng vâng. thì dễ Và nó cái dễ của nó như nào? Mà cây thì nó không được cứng như bên kia Ngửa ngửa lên, ngửa lên Ngửa đấy, em quay cái rễ đấy. Vâng, đây cái rễ của nó thì không Không như rễ chùm bên kia Vâng, cái rễ của nó thì không được như bên kia Mà... Ít dễ hơn phải không ạ? Ít dễ hơn Và đưa đưa khóm lúa dùng xin đấy để xuống nó cái kia để à, chịt xuống nó mất hết rễ rồi. Này cũng đấy à đúng rồi thế thì bây giờ có khi là ta lên trên bờ để ta so sánh đi cho nó dễ đi à, nhá rũ đây lên để vâng. rũ cái cái, cái dễ thôi đây rũ đất à, tôi em rũ đất rũ luôn đây đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đừng đừng quất đừng kéo đứt đấy nhé cứ cũng không cũng không bây giờ ta mới mang lên đường lên đường để làm ra bắt đầu so sánh vâng. bây giờ cho cho súng nằm ra đường đi vâng đây bên tay phải này là lúa rắc đầu trâu để, để hại thẳng hai cây đi hai thẳng hai cây bằng nhau Vâng, bên tay nào là bên, bên tay phải này là đầu trâu, bên tay trái này phân Senix. Vâng. Thì um, vâng thưa bà Hiệp, bà nhận xét về cái bà châm à bà Trâm à? Vâng. Lúc nãy em em làm lát mất cây rồi. vâng, bà nhận xét là như nào ạ? Tôi nhận xét cái cây lúa mà rắc phân Senix là nó sẽ dài cao hơn nhỉ? Dài, dễ hơn, thân cây cao hơn, cứng hơn. Vâng, cây này là cây dùng Salic đấy. Phân Silic này. Cây này là cây dùng cây dài hơn nó dài. Thân thân cây vâng. thân cây từ đoạn này cho đến đoạn này. Nó dài hơn phải không? Ngồi xuống đấy. Chị ngồi xuống đi. Vâng, chị ngồi xuống đi. Đấy. Dài hơn, cứng hơn. Dài hơn. Cây nó cứng hơn phải không ừ, Cây cứng hơn, cây, to cây, hơn. Cây to hơn đúng không? Cây, cây to hơn này. Thế còn bên này? Bên này à, nhỏ cây hơn. Nhỏ cây hơn. Lá sẽ dối à, hơn chưa ông? Về vâng. lúa. Đây, à, cái cái cái đoạn đó thế giữa cái đoạn này đến đoạn này thì nó ngắn ngắn rồi, hơn ngắn hơn ngắn hơn là từ đây đến đây rồi, rồi. Cái, cái thân này nó dài hơn mà nó không đẩy cây bằng đây vâng cái, cái phân đầu trâu vâng salix của nó to thân cây to hơn thân cây to hơn, hơn, đầu trâu và và đây một khóm thì nó thấy rằng cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó tốt hơn này nó tốt hơn nhiều cây nhiều hơn. nhiều cây hơn này nhưng mà cây này thì có vẻ như đẻ nhánh đổi nhiên nhánh đẻ kém hơn đấy thế và cái lá lúa thì mình nhận xét như nào lá của slick này to mà dày để để lưu xuống không vào cái dày của chị vâng. vâng đây to lá mà dày lá, bên này mỏng lá này mà đến lúc mà đi nên rũ ừ. bùn đi là rũ ở cái bên này nó lâu ra bùn hơn rồi. à, Đây. chỉ tay em chỉ vào đi vâng và vâng, bên bên bên phân à, bón Silic này thì là rũ bùn nó lâu lâu ra hơn vâng. còn dùng phân, à, dùng phân đầu trâu này rũ thì nó nhanh à. nhanh ra Đấy. vâng. hơn bởi vì cái rễ của bên vâng, cái rễ bên này nó chùm nó, nó chắc chắc hơn. Nó chắc hơn. Vâng. với cái rễ chùm như này thì cái tỷ lệ để ừ, đổ như nào đổ ngã thế là nào? không ít đổ hơn là cái đồng trâu vâng. sau đây thì mình cầm hai cái lúa lên ạ à? cầm hai cái lúa lên đấy vâng. đây bây giờ mình lại so sánh trực diện này cầm hẳn dưới bạn là đây là cây lúa dùng phân đầu trâu dạ. và đây là cây lúa dùng phân silic đây thì thấy rằng cho thấy rằng là mà lúc <laughs> rũ là cầm hơi và vâng, cho thấy rằng cái cây lúa dùng phân silic này cây nó to hơn cái rễ của nó nhiều hơn các bạn này rễ của nó nhiều hơn này đây tôi cầm cao trước hết là cái rễ này nhiều hơn này đấy bên này rễ ngắn hơn này đấy sau này cái thân này thì nó to hơn cái thân bên dùng silic này, này. Mẫm hơn. nó mẫm hơn nó mẫm hơn đây đấy và má cái hơn má ống hơn má nó dày. ống hơn má dày. và cái lá của nó dày hơn ừ. đây cái lá thì đây bạn cầm hộ cái để mình ừ, tốt mà đây nhá cái lá này thì nó mỏng các bạn này đây này lá này nó mỏng này nó mỏng này nhưng mà lá bên này này đây mình đây mình so sánh hai cái nó cũng non cùng với nhau các bạn nhé đây thì cái lá này nó dày hơn nó dày hơn cảm nhận luôn đấy à. cảm nhận luôn là cái này mỏng hơn này các bạn này nhưng cái này dày hơn này đấy thế giờ mình lại chọn hai cái lá già mình so ví dụ như hai cái lá này đây hai lá dài đây thì cái lá, lá này mình cũng mỏng hơn và cái lá này mình cũng thấy nó dày hơn và sờ là giáp này quay gần vào đây quần vườn nó để nghe tiếng giáp này đấy nó dày này giáp như thế này thì cái giáp như này nó cũng sẽ thưa các bạn là các bạn có cảm nhận là nó giáp lá nó dày thì nó có hạn chế về cái những cái sâu bệnh trên lá không ạ? Nó đỡ sâu bệnh hạn nó đỡ vâng đây còn cái lá mỏng thì sâu, sâu nó sẽ nó xâm dễ, nhập nhiều xâm hơn nhập dễ ăn hơn vâng thì ở đây là cái cái dùng à, đầu trâu này thì cái lá tương đối là nhiều lá nhiều cái dùng xinic này lá nó ít lá thôi nhưng mà, mà nó ống. rất là ống lá đấy vườn à, vườn, vườn. Thì, um, thưa các bạn là Ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ làm một cái video so ừ. sánh như, tạm thời như này thôi Còn chúng ta phải chờ đợi cái đến lúc thu hoạch để chúng ta đối chứng hai cái mô hình này Và để xem là và chúng ta cũng thí điểm gặt điểm gặt vâng. điểm để cùng nhau đánh giá xem là cái kết quả như thế nào và thưa bà Nguyễn Thị Dân thì ở bên này bà có thể cho các bạn biết là bên này thì mình bón quy trình như nào bên mình mình xuống ruộng đi xong thì vừa đấy rồi còn gì nữa à bên này thì nói bón bên này chưa nói bảo rồi còn gì à thế à? nói rồi vâng nói thì um, à đúng rồi tức là bên này thì rồi. dùng uh, tính giá dùng, thành là gấp mất hai trăm tư là hết hai 240 còn bên kia dùng phân Zenic thì hết 160. 160. Và cảm quan bây giờ thì nhìn thấy rằng cái lúa ở bên à, dùng phân Zenic nó trong trẻo hơn. Và vâng. đấy, nó trong trẻo hơn và à, có thể là quay ở đây trên để đứng quay xa để thấy tổng thể. Đây nhé. diện tích là 4 xào dùng phân bón Silic à, Tân Phát Bắc Giang và bên phía này là diện tích là một mẫu dùng phân đầu trâu và à, ngày hôm nay thì chúng ta tạm thời so sánh như vậy và chúng ta chờ đợi đến lúc thu hoạch có kết quả thì lúc đấy chúng ta sẽ cùng nhau gặt điểm để đánh giá xem cái hai cái diện tích à, xem là hai cái mô hình đối chứng này xem là cái kết quả như thế nào các bạn nhé và à, thay mặt công ty Tân Phát thì xin được à, cảm ơn bà Duân và bà có thể giới thiệu về cái số điện thoại của mình để cho các bạn à, xa gần để muốn liên hệ liên hệ à, với bà theo số điện thoại nào ạ? Vâng, thì à, số điện thoại của tôi là 09 69 94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 thì các bạn hãy đăng ký kênh um, trên trang fanpage cũng như là trên trang youtube là công ty trách nhiệm cứu bạn Tân Phát Bắc Giang hoặc phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang để được cập nhật thông tin các bạn nhé. Và chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào mùa vụ